dòng bếp ga dành cho thị trường nội địa Nhật hiệu bếp là Paloma bếp có model là PA340VWA đây là nội ngoại thất của bếp đây những lỗ lớn ở phía sau này thì tôi cũng sẽ che kín lại để tránh trục vào bên trong cắn phá dây điện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 như ở bếp nấu á, thì nó cũng có tính năng là hẹn giờ nấu đây, bếp nướng có tính năng hẹn giờ nướng và bếp nấu cũng vậy nó cũng có tính năng là hẹn giờ nấu cho cả hai bếp giờ tôi sẽ thử hẹn giờ nấu cho bếp nướng thời gian vào mặc định của nó là 9 phút ta có thể tăng tối đa lên được 15 phút tôi sẽ giảm xuống còn một phút để thử bếp ờ, nướng này ở bề mặt ờ, bếp nướng nó có cái bề mặt cháy rộng nên nhà sản xuất họ chỉ cho phép ta chọn được cái ngọn lửa giảm được cái ngọn lửa từ 10 về 8 thôi chứ không nhỏ nhất như trên bếp nấu này được lý do là bề mặt lửa cháy rộng nên nó cần cái lượng ga ra nhiều để ờ, duy trì được cái ngọn lửa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 thì các bạn có thể nhận biết bằng cách là khi pin yếu á các bạn có thể nhận biết bằng cách uh, nghe cái nhịp đánh lửa của nó đây nhịp đánh lửa nhanh liên tục pin đầy khi nào mà nhịp đánh lửa chậm là pin nó yếu hoặc là cái đèn ở đây khi ta sử dụng bếp thì nó sẽ sáng đỏ lên khi pin yếu tiếp theo như bếp bên phải này thì nó cũng có thêm những cái tính năng là chọn nhiệt độ chiên tùy vào loại thực phẩm chiên ta có thể chọn nhiệt độ chiên thích hợp từ 160 độ cho tới 200 độ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 cất cái đó rồi ừ. <laughs> này nó hơn triệu ờ, rưỡi bốn ờ. triệu rưỡi rồi sắm sắm lần ba đứa có hai triệu <laughs> má kêu kiếm nào mà chịu giữ <laughs> tính năng nấu nước này á, thì ta gọi chính xác hơn là cái chế độ hâm thì khi nước nó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 hãy nhấn